<laughs> nó gọi nó đã mua đơn chắc đơn nên uh, chơi không đạt tắt rồi tắt rồi tắt rồi tắt rồi đơn này có có chơi là có biết là nó khó chơi lắm đơn mà chơi nhẹ là chơi thì mua gọi mua đơn thôi <laughs> Thank you. đây lương cái này này đây lương rồi thằng tàu ra đi chưa phát để rồi ừ, sẽ ăn vào đấy ừ, sẽ ăn một lần đấy thôi sẽ ăn vào lần đây lần trước trước sẽ ăn vào lần trước lần trước sẽ ăn vào lần đây lần trước thằng nửa vào đây Đúng rồi, đừng là thật ra có Đừng có thật thật thật thật thật thật thật thật thật